Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tháp có biến, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Kim Tiến đang run chờ đến lượt. Ngành y tế của Việt Nam chính là một ổ tiêu cực rất lớn. Hiện nay hai vụ án đã hứa hẹn có rất nhiều nhân vật cộng cán nữa sẽ phải hầu tòa. Những quan chức ở bậc thấp hơn bao giờ cũng bị bắt trước rồi đến những quan chức ở cấp cao. Cơ chế trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khá phức tạp những quan chức ở cấp cao thuộc quyền quản lý của Ban Bí Thư và cao hơn nữa là những người thuộc quyền quản lý của Bộ Chính trị. Để kỷ luật và truy tố những người này thường qua những thủ tục dườm già, phức tạp nên quan chức càng cao thì càng khó bị truy tố là như vậy. Đây là hình ảnh bắt bớ ở CDC Đồng Tháp. Từ thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến trước đây tới giờ là ông Nguyễn Thành Long thì ngành y tế đều thối nát dưới thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến là các vụ vaccine trẻ em 5 trong 1 và vụ buôn thuốc trị ung thư giả của Việt Nam Pharma. Còn dưới thời của Nguyễn Thanh Long thì kể ra như công ty Việt Á cấu kết với các trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC ở các tỉnh thành, trục lợi trên đầu, trên cổ người dân trong lúc đại dịch đang diễn ra khắp nơi, người dân đói khổ. Ông Nguyễn Thành Long mới nắm quyền được hơn một năm nhưng lại để xảy ra vụ tiêu cực rất lớn. Nó bao trùm toàn quốc. Đấy là tội ác chứ không phải là sai phạm thông thường. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không làm đến nơi đến chốn vụ này thì uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xuống rất thấp. Hiện nay, ông Trọng đang cho bắt những quan chức cấp tỉnh trước rồi sau đó sẽ siết dần đến các quan chức ở cấp bộ. Ông Nguyễn Thành Long và Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ là những nhân vật bị bắt sau cùng trong chuỗi vụ án của ngành y tế.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 Dưới sự kết hợp của Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ, công ty Việt Á đã cấu kết với rất nhiều quan chức CDC các tỉnh thành. Ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt từng người, từng người một, mục đích là để củng cố chứng cứ thật vững chắc để bắt những nhân vật cộng cán hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh Trần Văn Hai, Giám đốc CDC Đồng Tháp. Trước đó, tiếp nhận kiến nghị khởi tố đối với vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong mua sắm sinh phẩm, thiết bị y tế của công ty Việt Á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 Được biết, lãnh đạo CDC Đồng Tháp từng tuyên bố rằng không nhận đồng nào từ Việt Á. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn khác với những gì miệng các quan chức của Đảng đưa ra. Vào ngày 6 tháng 4, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19 tại Đồng Tháp. Tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm và kit xét nghiệm của đơn vị ở Đồng Tháp trong năm 2020 và 2021 là lên tới hơn 742 tỷ đồng. Riêng với công ty Việt Á, các đơn vị ở Đồng Tháp đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng. Trong đó giá trị thực tế mua sắm hơn 97 tỷ đồng, đã thanh toán gần 157 tỷ đồng và còn hơn 40,6 tỷ đồng chưa thanh toán. Đây hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Thành Long theo một số người am hiểu thì họ dự đoán ông Nguyễn Thành Long và bà Nguyễn Thị Kim Tiến thế nào cũng đến lượt. Bởi cách xử lý của ông Nguyễn Phú Trọng là vậy, bắt lính trước rồi mới tóm tướng sau. Vụ án Trịnh Nhân Thành là hình mẫu như vậy, bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành rồi mới tóm sếp của ông Trịnh Nhân Thành đó là ông Đinh La Thăng. Một khi ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ai thì người đó không thể thoát được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chân thành, lòng tin và trách nhiệm Mẹ nó sợ gì? Chuyến thăm Mỹ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham gia hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Mỹ và ASEAN đã được báo chí nhà nước Việt Nam dệt gấm theo hòa thành chuyến thăm và làm việc ở Mỹ và dù sao cũng được người dân lóe lên chút hy vọng nhen nhóm về một bước đột phá nào đó trong quan hệ giữa hai nước. Tác giả Giáo Bắc đã có bài bình luận với tựa đề Chân thành, lòng tin và trách nhiệm, mẹ nó sợ gì được chia sẻ. Càng theo dõi thông tin lại càng thất vọng dù báo chí nhà nước đã hết sức lộn ngược, lặn nghiêng, tăng phần long trọng cho chuyến đi như khách, thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhà hay từ bữa tiệc đối ngoại của Tổng thống Biden nặn ra thông tin ảo là Tổng thống Biden tiếp riêng Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Đây là hình ảnh video clip Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn tùy tùng chém gió trước khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken. Giữa biển thông tin nhốn nháo nhưng tẻ nhạt ấy bỗng đầu xét đánh ngang tai. Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ xuất hiện đoạn clip ngắn ngủi ghi rằng mẹ nó sợ gì, làm cho dư luận nổ tung. Cuộc trò chuyện thân mật mẹ nó sợ gì trong nội bộ đoàn ngoại giao của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ là sự kiện đột phá đỉnh cao giữa những đỉnh cao trói lọi của nền ngoại giao cây tre, bách chiến, bách thắng của đảng ta. Dù quá hiểu, nhưng nhiều người vẫn sững sờ trước cách ứng xử nói năng vô học lại được thể hiện bằng giọng điệu, thái độ, kiêu hãnh, mù quáng của người Cộng sản. Cùng chàng cười ha hả như vừa trải qua một chiến thắng tầm cỡ mậu thân, Quảng Trị hay An Lộc. Trên mạng Facebook xã hội cũng như YouTube, trong quán cà phê hay ngay cả trong không khí gia đình người ta đã trích dẫn câu nói này để nhắc nhở nhau, dạy dỗ con cháu về cách ăn nói, xưng hô, sao cho phải phép. Đây là hình ảnh trong khi Thủ tướng chính nói mẹ nó sợ gì thì sau đó Bộ trưởng bước vào và nói rằng cái thằng, cái thằng Pottinger đâu rồi? Đó là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Video này được phía Mỹ đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mọi người đều có thể xem. Giáo sư Nguyễn Tuấn đã điểm đạm lý giải một cách khoa học về bản chất của hiện tượng này trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông viết, cái câu mà cư dân mạng đang bản tán xôn xao là mẹ nó sợ gì, mệnh đề này chỉ là cách chửi chung chung thôi, nhưng đằng sau nó có thể là một phát biểu thiếu kiểm soát của ông Thủ tướng được thốt ra trong một thời điểm ngẫu nhiên nhưng thông tin này nói rằng một phát biểu như thế có liên quan đến tiềm thức của những người Cộng sản. Cái mệnh đề có thể liên quan đến tiềm thức, ở đây là sợ gì? Bên ngoài thì mệnh đề đó khẳng định là không sợ cái kẻ mà người phát biểu chửi làm mẹ nó. Nhưng trong tiềm thức thì có lẽ là sợ, hay nếu không sợ thì cũng rất đáng gờm. Bởi nếu quả thật không sợ hay không đáng gờm thì đâu có thể xuất hiện trong câu nói. Có thể là do phức cảm tự ti và gắn gương làm kẻ bề trên. Và cách dùng từ ngữ này nó có thể hiện sự đối nghịch. Bề ngoài thì có thể cười cười nói nói như bạn bè với nhau, nhưng trong tiềm thức thì xem người đối diện như kẻ thù. Không kẻ thù thì cũng không phải là bạn bè thật sự, không phải gia đình ta. Nói cách khác, cử chỉ cười nói có thể hiện như là đóng kịch mà thôi. Đóng kịch thì không thể gọi là đối tác đáng đi tin cậy cho được. Đây hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Biden. Giáo sư Tuấn khẳng định truyền thống văn hóa ứng xử xưng hô của người Việt Nam rất lịch sự, tôn trọng nhau dù là bất đồng chính kiến ở hai trận tuyến một sống một còn như Tổng đốc Hoàng Cao Khải và lãnh tụ kháng chiến Phan Đình Phùng hay bất đồng về văn hóa như Trần Trọng Kim với Phan Khôi vẫn có cách gọi nhau rất hòa nhã Cách văn tục mẹ nó gọi nhau bằng thằng Thiệu, thằng Johnson là du nhập từ Trung Quốc. Không chỉ có Phạm Minh Chính văn tục mẹ nó mà đám quần thần cũng hùa theo giọng điệu như vậy. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thì gọi ông matthew Pottinger là thằng. Một thuộc hạ của ông chính còn định tung tóe rằng mình nói nó mãi nó cũng phải ngại. Phạm Minh Chính đã hề hà thể hiện sự độ lượng, kiềm chế đã không dạy dỗ hết ý, hết lời rằng mình có thêm một ý nhưng nói chi cho nó dài dòng. Như tôi với các ông ngày xưa nói mãi mới tìm được tiếng nói chung, nhưng mà thôi, nó loãng vấn đề. Không riêng Phạm Minh Chính thái độ hai mặt, ứng xử trịnh thượng bằng những tiểu xảo, sách mé, bất nhã trong các nghi thức ngoại giao đã diễn ra liên tục, xuyên suốt qua rất nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo. Nhiều cuộc giao tiếp Việt-Mỹ đã thành truyền thống. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết ngay sau khi rời Mỹ đã đi thăm Cuba, một quốc gia cộng sản đang bị Mỹ cấm vận và hoanh hoang tuyên bố rằng Việt Nam, Cuba là hai anh em cùng canh giữ hòa bình thế giới. Đây là hình ảnh phát biểu tại Cuba vào hồi tháng 9 năm 2009 khi đó, ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết nói rằng Việt Nam và Cuba là hai anh em cùng canh giữ hòa bình thế giới. Câu nói này đã trở nên ngày một chớ trêu với người dân Việt Nam khi Việt Nam ngày một hội nhập với quốc tế. Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn là thông điệp mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện trong bài diễn văn viết sẵn đọc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ trong khuôn khổ chuyến đi dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ Bài diễn văn này báo chí Việt Nam đồng loạt trân trọng đăng nguyên văn. Thông điệp này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cuộc gặp, cuộc chuyến đi như nội dung cốt lõi, lập trường, thái độ Việt Nam trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ và giao bang quốc tế. Trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng quân sự hóa Biển Đông thành ao nhà, Việt Nam như cá nằm trên thớt. Chủ quyền Biển Đông bị lấn át, không thể bảo vệ đối tác thăm dò khai thác dầu khí theo hợp đồng và ngư dân, những cột mốc sống ở Biển Đông thì bị tàu Trung Quốc tha hồ bắn giết, đâm chìm. Thì Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn dày mặt dương cờ trắng 40 hô hào đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ. Né tránh sự thật, quyền ngữ ngôn từ và an nguy đất nước, dân tộc như vậy, chân thành, lòng tin và trách nhiệm của Phạm Minh Chính và Đảng cầm quyền đang nằm ở đâu? Đây chính là câu hỏi mà người dân của nước Việt Nam đang đặt ra cho ông.